khen bầu cử Việt Nam văn minh hơn Mỹ, một Facebooker bị bắt. Báo chí nhà nước hôm 21 tháng 5 cho hay, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố và bắt tạm giam ông Trần Ngọc Sơn với cáo buộc tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Vụ bắt giữ diễn ra hôm 20 tháng 5 trong khi chỉ còn cách ngày cử tri Việt Nam bỏ phiếu bầu ra các đại biểu quốc hội ở quốc gia độc đảng chỉ 3 ngày. Bài viết trên Facebook Trần Giảm hôm mùng 8 tháng 5 được cho là do ông Trần Ngọc Sơn quản lý khen bầu cử Việt Nam văn minh hơn bầu cử Mỹ. Ông viết, bọn Mỹ lắm chuyện. Bầu cử xong rồi mà luật pháp vẫn sai mái nhau để trút phế người thắng cử. Bọn ta cộng sản văn minh hơn. Bầu cử lúc nào cũng 89, đến 99% thành công tốt đẹp. Ta cần nhìn xa trông rộng đến 2045 và lâu dài hơn nữa. Kể cả nhiều kẻ ngu tham, không hiểu biết hiến pháp và pháp luật nhưng vẫn làm lãnh đạo tốt. Bài đăng của Facebooker Trần Giảm với toàn ký tự in hoa Mỹ Mai Trang web của Đài truyền hình Việt Nam VTV dẫn thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc quy kết cho rằng họ phát hiện tài khoản Facebook có tên Trần Giảm đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung đã kích, xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, chính quyền tại địa phương và cơ quan, tổ chức của đảng. Công an nói rằng, người đứng sau tài khoản này là ông Trần Ngọc Sơn và cho rằng những bài viết từ tháng 9 năm 2020 của ông đã có tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh liên quan cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Trong giai đoạn trước cuộc bầu cử Quốc hội thiếu minh bạch, cơ quan chức năng Việt Nam tiến hành bắt giữ và kết án hàng chục người vì các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia. Hai ứng cử viên độc lập ở Hà Nội là ông Trần Quốc Khánh và Lê Trọng Hùng bị bắt giữ vì bị cho là phát tán tài liệu chống nhà nước dù truyền thông gia giả mở rộng cửa cho người tự ứng cử. Trong một diễn biến khác, thì giá cả leo thang giữa lúc nền kinh tế chưa hồi phục. Bất an Tất cả các mặt hàng, dịch vụ đều tăng. Giá cả hàng hóa trong nước được Tổng cục Thống kê cho biết tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Con số này lên đến 5 đến 40% Điều đáng quan ngại là trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam chưa kịp hồi phục sau nhiều đợt dịch COVID-19 bùng phát trong năm 2020, thì giờ Việt Nam lại phải đối diện với đợt dịch COVID-19 tái bùng phát mới, khiến thêm nhiều doanh nghiệp giải thể, các khu công nghiệp, hàng quán, dịch vụ đóng cửa và nhiều người lao động mất việc làm. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính đến giữa tháng 4 2021, có đến 9,1 triệu người bị tác động tiêu cực bởi đại dịch COVID-19. Việc tăng giá giữa lúc kinh tế đang ngoắt ngoải như vậy khiến nhiều hộ gia đình lâm vào trường hợp khốn khổ, như chia sẻ của chị Nguyễn Thị Châu ở Bến Tre. Chị thấy ảnh hưởng rất nhiều. Như chị ở vùng nước mặn, dân phải xài nước mặn nhưng lại tăng giá, điện cũng tăng giá, thậm chí đồ ăn cũng 7, 8 loại thuế trong đó nên người dân mình ngày càng khổ. Làm ăn không được mà cái gì cũng mắc. Chị nói thật thịt heo ở gia đình chị một tháng trị, chị dám mua cho con chị hai lần thôi. Thịt heo tăng, nói chung quản lý thị trường rất kém, dân cực khổ xuất ra giá thấp mà bán ra giá trên trời nên dân khổ. Giả sử như mới bắt đầu dịch thôi giá gạo lên, Trước đây ăn trung bình gạo 10 đến 12 nghìn một kg, giờ gạo 17 đến 18 nghìn trên 1 kg. Vậy thì toàn dân khổ. Làm không có tiền mà chi phí đủ thứ, điện lên, nước lên, gas lên, xăng dầu cũng lên. Không chỉ giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng mà ngay cả giá nguyên vật liệu dùng cho sản xuất nông. Lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất công nghiệp cũng đang tăng đáng kể. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ trong 4 tháng đầu năm, chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất tăng 4,64% so với cùng kỳ năm 2020. Tăng mạnh nhất là giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,77%, sản xuất công nghiệp tăng 4,95% và xây dựng tăng 1,95%. Ông Nguyễn Tấn Hậu, chủ một doanh nghiệp trăn nuôi cho biết đúng là những tháng gần đây giá sắt thép tăng cao, ông nói. Chỉ có sắt thép tăng chứ giá sinh hoạt đời sống người dân bình thường không biến động nhiều. Còn theo ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước Đà Nẵng thì giá nguyên liệu đầu vào của một số ngành có dao động nhẹ, ông nói. Một số vật tư như sắt thép xây dựng có tăng, giá cả một số vật tư như bao bì bằng giấy, thức ăn chăn nuôi, thức ăn ra súc tăng một ít. Ông Lĩnh cũng xác nhận bên cạnh giá nguyên liệu cho sản xuất tăng, giá cả sinh hoạt hàng ngày cũng tăng và với mức tăng giá như vậy, ông lo những lao động có thu nhập không ổn định sẽ gặp khó. Hiện nay đối với người lao động ổn định thì vẫn chưa ảnh hưởng lắm, nhưng người lao động tay chân chưa có thu nhập trong khi vật giá tăng như vậy cũng ảnh hưởng rất lớn. Cần giải pháp kiểm soát giá, Trước nhận định của vụ thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương rằng chu kỳ tăng giá sẽ khó dừng lại vì đại dịch ngày càng diễn biến phức tạp sẽ khiến nguồn cung nguyên liệu đầu vào ngày càng khan hiếm, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế, nguyên viện trưởng viện nghiên cứu thị trường giá cả thuộc Bộ Tài chính cho ra rằng, nghị quyết Quốc hội đề ra là trong năm nay kiểm soát lạm phát tăng giá. Mặc dù 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước không tăng, thấp nhưng dự báo 8 tháng còn lại thì giá cả đang có xu hướng tăng. Giá cả nguyên liệu đầu vào như thức ăn trăn nuôi ra súc hay sắt thép, vật liệu xây dựng tăng. Trước tình trạng đó, chính phủ phải có những giải pháp, biện pháp kiểm soát, thực hiện mục tiêu quốc hội đề ra. Những biện pháp đó chủ yếu chính phủ đã đưa ra toàn bộ rồi, ví dụ như chính sách tiền tệ, chính sách tài chính, chính sách thương mại cũng như phương pháp tổ chức quản lý thị trường ra sao.